Xin chào quý vị các bạn đã đến với Điện Máy Cường Linh Thì uh, hôm nay chúng tôi uh, tiếp tục series uh, video về uh, máy thái chuối đây, đây thì lô hàng hôm nay của bên Điện Máy Cường Linh chúng tôi uh, đấy, kẹp cho đẩy lý cũng như là bán lẻ đấy. Do Thịnh Thành, tôi Thịnh Thành sản xuất đây phân phối đấy, Thịnh Thành này đấy. Đây là máy thái chuối này đấy máy vừa có thể lắp được motor điện này là motor điện động cơ cái 200 này và có động cơ cái 100 nữa đây là máy à, được bọc sẵn này đấy toàn bộ máy một lớp sơn vân búa rất là đẹp chắc chắn Đấy. thái chuối thái chuối mít, máy được có bốn chân chọi ra rất là vững vàng phần miệng thì à, đút vào thì được à, cắt chéo để à, tăng thêm độ đỡ cho cây chuối Đấy, khi chúng ta bỏ một cả nguyên cây chuối vào thì đỡ mình phải nâng Đấy. Đấy, các bạn nhìn toàn bộ cái bần lê của máy Đấy. Rồi, chắc chắn này Đấy. được liền mạch này Đấy. mối hàn rất là thẩm mỹ màu sơn đẹp Đấy. em Đấy. khóa được làm hai khóa khóa trên và khóa dưới đấy thì toàn bộ máy này chúng ta có thể nhìn được cái độ dày của cái lớp thép bên ờ, máy thay chuối bên chúng tôi sản xuất này đấy nó rất là dày đấy. đảm bảo tuổi thọ độ bền các thứ máy có hai khóa đai có trên có dưới chắc chắn đấy. máy nào cũng thế sơn đẹp đấy thì uh, như là máy chạy động cơ cái 200 này nó phải mở trực tiếp ra là xem máy luôn máy rất là dễ vệ sinh thì chúng ta sau khi sử dụng thái xong thì chúng ta mở nắp ra này. dội nước trực tiếp vào cũng được Đấy. rửa trôi phần uh, bám của chuối các thứ nó vào thành Đấy. chúng ta vệ sinh sạch sẽ cắt đặt Đấy. để dùng được sau rất là tiện lợi Đấy. và đây là da phần uh, ờ, dao của động cơ cái khai trong này Đấy. khi chuyển vận chuyển đi chúng tôi sẽ bọc như này để tránh hạn chế cái việc va, va chạm nó khiến nó mẻ dao Đấy, còn dao thì bằng nhíp ô tô Đấy, cái vấn đề để chúng ta sử dụng lâu dài rất là bền Đấy. Độ dày này đấy rất là dài dặn chắc chắn đây chạy động cơ xăng 4 thì với 200 để sử dụng cho những ờ, ờ, bà con có nhu cầu muốn ờ, chăn nuôi ở những trang trại mà không có điện hoặc là có không có điều kiện để kéo điện ra xa chúng ta dùng máy chạy động cơ xăng rất tiện lợi Đấy, còn khi ở nhà hoặc là những nơi mà có sẵn điện thì chúng ta sử dụng những loại motor điện như này Đấy, toàn bộ máy này các bạn nhìn nó đồng thành một màu Đấy đây là do để máy cơ lên chúng tôi phân phối cũng như thịnh thành sản xuất đấy máy rất là đẹp Đấy thì sau đây tôi tôi sẽ cắm thử máy à, một máy motor điện Đấy, để nó chạy thử cho các bạn à, xem cũng như là cảm nhận về máy còn cái vấn đề mà sử dụng thì ừ, máy thay chuối bên chúng tôi được à, bà con cũng như người dân tin dùng khẳng định về chất lượng sản phẩm cũng như là mọi thứ về máy móc là ok hết toàn bộ đấy thì đây tôi sẽ cắm điện cho các bạn xem à, máy hoạt động nhé điện hàng ghim điện 220V điện gia đình ngoài ra chúng tôi có loại motor 1,5 kg đấy đấy máy rất là dễ sử dụng khi chúng ta muốn thái mịn thì nó đút chậm lại đấy để dành cho gà vịt ăn thì đút chậm lại còn khi chúng ta muốn thái thô một chút rút nhanh vào nó sẽ làm thô cho mình thì cảm ơn bà con đã xem video nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo những sản phẩm mới bên để máy cần linh chúng tôi sản xuất cũng như phân phối đấy thì cảm ơn quý vị rất nhiều nhớ nếu có nhu cầu mua máy thì liên hệ qua hotline chúng tôi chỉ có cái màn hình hoặc ờ, lên trực tiếp ờ, địa chỉ ờ, số 1 lô t ba khu đô thị xã Tư Hiệp Thanh Trì Hà Nội để ờ, xem tận mắt sản phẩm cũng như là motor điện có thể test thử luôn đấy cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video nhớ like đăng ký kênh cảm ơn các bạn rất nhiều